Hi, mình chào tất cả các bạn đến với video của mình và video của mình mình sẽ làm về cách phân biệt nguyên hàm và đạo hàm. Bởi vì mình thấy có một số bạn hỏi mình là anh ơi hãy phân biệt nguyên hàm và đạo hàm của sin và cos đi ạ. À. Và bây giờ mình sẽ làm về video mình luôn nha. Thì đầu tiên á, là đạo hàm thì đạo hàm là sin đạo hàm bằng cos, cos đạo hàm thành trừ sin mà trừ sin đạo hàm thành trừ cos. Đó là nghĩa là sin thì mình cho nó là sống, còn cos là cho nó là chết. Thì sin sống thì nó phải đứng, chết thì là nó nằm. Còn khi mình đạo hàm là theo chiều cái đồng hồ là là sống đạo hàm chết chết là sinh đạo hàm sống hơn hàm đạo hàm chết là sinh đạo hàm thành cốt là cốt đạo hàm thành trừ sinh mà trừ sinh sẽ đạo hàm thành trừ cốt và trừ cốt đạo hàm bằng sinh đó có theo chiều kim đồng hồ còn còn nguyên hàm là ngược lại nguyên hàm thì mình ngược lại là là sinh nguyên hàm thành trừ cốt mà trừ cốt nguyên hàm thành trừ sinh mà trừ sinh nguyên hàm thành cốt mà cốt nguyên hàm thành sinh và đó là về cách phân biệt nguyên hàm và đạo hàm nguyên hàm là nó đi đi theo ngược chiều kim đồng hồ còn đạo hàm là đi theo chiều kim đồng hồ nên các bạn nên nhớ và sin thì luôn là đứng còn cốt là nằm sin là sóng sóng là đứng cốt là chết chết là nằm và đây là số công thức của nguyên hàm của sin và cốt và đạo hàm của sin và cốt đó các bạn có thể nhìn là các bạn hiểu à và trên đây là toàn bộ các cách phân biệt nguyên hàm và đầu hàm còn ơn các bạn đã xem video xin chào và hẹn các bạn các video sau nha